Vâng, xin chào bạn, tôi là Thanh Hải và hiện tại tôi đang chuyên tư vấn và triển khai xây dựng hệ thống marketing cho các bot kinh doanh online và tôi đang đồng hành với 30 bot hệ thống hùng mạnh tại miền Nam và trong cái video này thì tôi muốn chia sẻ với bạn một cái điều vô cùng tuyệt vời sẽ giúp công việc kinh doanh của các bạn thành công hơn đó chính là tôi sẽ chia sẻ với bạn ba cái nghệ thuật bán hàng mà khiến khách hàng à, mua hàng ngay lập tức khiến khách hàng mua hàng mà không biết vì sao mình mua hàng khiến khách hàng họ sẽ ờ, mua hàng rất là nhanh chóng dễ dàng từ bạn thì cái nghệ thuật bán hàng đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn đó chính là cái nghệ thuật bán hàng bằng cách kể chuyện bạn ghi lại nha ghi lại tất cả cái điều mà tôi chia sẻ đấy cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn đó chính là cái nghệ thuật bán hàng bằng kể chuyện à, hiện nay thì trên facebook hoặc là trong cuộc sống khách hàng của chúng ta họ bị rất nhiều thông tin Ví các bạn hình dung ra các bạn lướt Facebook đi ạ Các bạn lướt Facebook thì các bạn thấy rằng là rất nhiều các thông tin bị loạn hết cả thông tin lên Và bạn không biết là nhớ thông tin gì cả Đó Và bây giờ làm sao để để khách hàng họ nhớ thông tin của bạn ạ Đó Thì các bạn cần phải rèn luyện một kỹ năng kể chuyện Và khi các bạn hình dung ra là khách hàng của bạn Họ họ lướt Facebook và họ đọc rất nhiều thông tin nhưng tôi cá với bạn đó là khách hàng họ chỉ nhớ những cái câu chuyện mà họ đọc được những câu chuyện mà họ nghe được đó khi mà họ lướt Facebook họ rất nhiều các tin như vậy nhưng họ đọc được một cái câu chuyện một cái content bạn kể chuyện bạn kể chuyện về bản thân của bạn bạn kể chuyện về khách hàng của bạn bạn kể chuyện là hôm nay bạn đi đâu rồi bạn lồng ghép sitting sản của bạn vào trong đó thì khách hàng sẽ rất là nhớ câu chuyện đó hoặc là tôi tôi kể cho bạn vì sao mà à, khi mà bạn đi tham gia cái lớp học đào tạo những cái lớp học đào tạo của các người thầy đào tạo ấy à, họ có thể chia sẻ bạn rất là nhiều các kỹ năng họ chia sẻ bạn rất nhiều những cái kiến thức nhưng rồi bạn cũng sẽ quên và bạn chỉ nhớ những câu chuyện nào mà bạn nghe buổi hôm đó bạn chỉ ghi lại được những cái bài học mà bạn liên tưởng về các câu chuyện mà bạn được nghe thôi hoặc có những cái buổi mà mà tôi gặp gỡ tôi tư vấn trực tiếp cho khách hàng của tôi thì kết thúc cái buổi hôm đó thì khách hàng của tôi họ cũng chỉ nhớ về những cái câu chuyện mà họ nghe được và tôi mận tôi mới nhận ra rằng là cái việc mình rèn luyện kỹ năng kể chuyện cái việc mà mình siết đinh mình mình lồng ghép sản phẩm của mình mình lồng ghép những cái thông điệp mình muốn truyền tải cho khách hàng vào trong các câu chuyện nó là điều vô cùng tuyệt vời nó sẽ khiến cho khách hàng họ rất nhớ những cái thông điệp của mình đó và cái việc bán hàng bằng câu chuyện nó sẽ giúp cho các bạn rất là dễ dàng để tiếp cận với khách hàng bởi vì bản thân ai cũng thích nghe kể chuyện ai cũng muốn nghe những câu chuyện và nếu như bạn rèn luyện được cái kỹ năng kể chuyện cho mình thì bạn sẽ bán hàng rất là khéo léo khách hàng họ mua hàng họ không biết là vì sao mình lại mua hàng chỉ đơn giản mình nghe bạn này kể chuyện thôi và mình thấy có hình bóng của mình trong câu chuyện này và mình đã mua hàng và mình cũng chẳng biết là tại sao mình mua đấy chính là cái tuyệt chiêu bán hàng bằng kể chuyện đó hãy luôn luôn cài đặt tư duy đó mình làm sao mình phải lồng ghép được câu chuyện vào trong những cái bài viết bán hàng của mình đây hoặc là mình khi đi gặp khách hàng làm sao mình phải kể cho họ nghe những câu chuyện khách hàng A của mình câu chuyện khách hàng B của mình và họ lại muốn mua hàng bởi vì là họ được nghe những câu chuyện đó đấy chính là bán hàng kể chuyện cái cái cái thứ hai mà tôi muốn chia sẻ bạn cái tuyệt chiêu thứ hai à, mà để giúp các bạn có thể bán được hàng rất là hiệu quả rất là nhanh chóng mà khiến khách hàng mua hàng của bạn ngay lập tức tôi xin nhắc lại khiến khách hàng mua hàng của bạn ngay lập tức đó chính là tuyệt chiêu bán hàng bằng kết quả vừa rồi tuyệt chiêu thứ nhất là bán hàng bằng kể chuyện bây giờ tuyệt chiêu thứ hai để mà khách hàng mua hàng ngay lập tức đó là tuyệt chiêu bán hàng bằng kết quả đó tôi hình dung ờ, cho tôi kể các bạn hình dung một cái điều như này đó là các bạn chỉ tin khi mà các bạn nhìn thấy kết quả đúng không ạ đó có thể là các bạn đi tham gia một lớp học của một người thầy nào đó họ có thể nói rất nhiều rất nhiều rất nhiều cho bạn nghe những cái lý thuyết A lý thuyết B nhưng bạn cũng chẳng nhớ gì nhiều những cái lý thuyết đó và bạn chỉ nhớ những cái kết quả mà mà cái người thầy đó sâu ra bạn chỉ nhớ những cái con số những cái hình ảnh kết quả bao nhiêu tiền bao nhiêu người bao nhiêu khách hàng đó bạn chỉ nhớ kết quả thôi hay là bạn hình dung ra là à, kết quả bạn đang bị béo chẳng thì bạn muốn một cái kết quả làm sao thân hình của tôi gầy bạn không quan tâm đến sản phẩm của họ là gì không quan tâm đến thành phần của họ là gì cả bạn chỉ quan tâm đến kết quả sau một tháng nữa tôi sử dụng sản phẩm này thì kết quả tôi nhận được là gì cho nên là bạn phải hiểu tâm lý của khách hàng đó họ chỉ quan tâm đến kết quả họ chỉ thích nhìn kết quả thôi và khi mà bạn cho họ thấy được kết quả ấy, thì họ sẽ rất là tin bạn họ sẽ tin bạn ngay lập tức họ sẽ mua hàng của bạn ngay lập tức đó vậy nên là vì sao mà các bạn cần phải đăng những cái feedback cảm nhận khách hàng hay là các bạn có thể quay các video cảm nhận của khách hàng hay là live stream cùng khách hàng để khách hàng chia sẻ những cái kết quả mà họ nhận được khi sử dụng sản phẩm của bạn đó bản thân tôi khi mà tôi đi bán hàng thì tôi đơn giản tôi chốt sale rất là nhanh chóng chốt sale rất dễ dàng khách hàng chủ động khao khát muốn được mua hàng của tôi bởi vì sao bởi vì tôi sâu ra các kết quả của những khách hàng hiện tại đang đồng hành đang làm việc cùng tôi tôi sâu ra các kết quả của các bot đang được tôi tư vấn đang tôi triển khai và khi đó họ tin vào kết quả họ tin vào những con số và họ quyết định mua hàng ngay lập tức cho nên là các bạn luôn luôn cài đặt một tư duy đó phải sâu ra sâu ra kết quả của khách hàng hiện tại của mình của các đại lý hiện tại của mình nếu như bạn muốn bán lẻ thì bạn sâu ra kết quả của những khách lẻ đã sử dụng sản phẩm của bạn thành công nếu như bạn muốn hút xỉ thì bạn phải sâu ra hình ảnh các đại lý của bạn đã kinh doanh của bạn đã kinh doanh cùng với bạn và họ đã gặt hái kết quả thành công ra sao hãy sâu ra kết quả bán nào bằng kết quả không cần phải nói nhiều không cần phải trình bày nhiều đơn giản cho họ nhìn kết quả là họ thấy tin tưởng và họ muốn mua hàng của bạn cái tuyệt chiêu thứ ba mà các bạn có thể bán hàng ngay lập tức bán hàng luôn và ngày khách hàng khao khát mua hàng của bạn đó là tuyệt chiêu bán hàng bằng nhân vật thu hút các bạn ghi lại đi ạ bán hàng bằng nhân vật thu hút đây là một cái tuyệt chiêu bán hàng rất đỉnh cao tuyệt chiêu bán hàng mà không cần phải nói gì nhiều khách hàng chạy theo để mua hàng không cần phải nói gì nhiều không cần phải tư vấn nhiều bán hàng bằng nhân vật thu hút thì bán hàng tuyệt chiêu bán hàng bằng nhân vật thu hút thì nó sẽ có hai cái hướng để các bạn có thể áp dụng cái hướng thứ nhất là cái hướng đầu tiên là bạn trở thành nhân vật thu hút cái hướng đầu tiên là bạn trở thành một nhân vật thu hút thì khách hàng họ sẽ mua hàng vì bạn họ muốn trở thành giống như bạn họ khao khát muốn được giống như bạn và bạn bán bất kỳ điều gì bạn nói bất kỳ thứ gì thì khách hàng đều nghe khách hàng đều lắng nghe và khách hàng đều đều làm theo khi mà bạn trở thành một nhân vật thu hút đó còn cái, cái hướng thứ hai mà bạn có thể áp dụng đó là các bạn hãy lấy một nhân vật thu hút là khách hàng của bạn một hình mẫu là cái người khách hàng của bạn và khách hàng tiềm năng của bạn họ muốn trở thành giống như cái hình mẫu đó đó tôi chia sẻ bạn nhé tôi đang làm việc trực tiếp với một vài những bot rất là giỏi rất là thành công rất là rất là có tâm ảnh hưởng trong cộng đồng là bot và có rất là nhiều bot khác họ làm việc với tôi là bởi vì là họ muốn được trở thành giống như những người bot mà đang đồng hành cùng với tôi trước đây đó và khi đó thì thì tôi sẽ lấy ví dụ tôi kể cho cái người khách hàng tiềm năng này nghe là đây bot này họ họ đang họ đang được tôi tư vấn như này họ đang triển khai như này thì thì cái người khách hàng tiềm năng là bot tiềm năng của tôi họ rất là tin tưởng tôi và họ cũng muốn được tôi làm giống như vậy đó bởi vì là bởi vì là bản chất là họ muốn được trở thành giống như cái người khách hàng này của tôi đó thì chính là cái tuyệt chiêu bán hàng bằng nhân vật thu hút cho nên là hệ thống của bạn một là bạn phải trở thành nhân vật thu hút hai là bạn phải xây dựng một ai đó là nhân vật thu hút để mà hệ thống của bạn sẽ sẽ bán hàng vì nhân vật thu hút đó đấy chính là ba tuyệt chiêu vô cùng là tuyệt vời vô cùng là đẳng cấp để giúp tôi có thể bán hàng rất là nhẹ nhàng và khách hàng khao khát được mua hàng của tôi và khi mà bạn áp dụng ba tuyệt chiêu này chắc chắn bạn cũng sẽ được rất nhiều khách hàng mua hàng bạn cũng sẽ bán được rất là nhiều hàng tôi nhắc lại cho bạn nhớ ba tuyệt chiêu tuyệt chiêu thứ nhất là bán hàng bằng câu chuyện hãy hãy lồng ghép những câu chuyện vào trong sản phẩm của bạn hãy lồng ghép sản phẩm của bạn vào trong những câu chuyện mà bạn kể hàng ngày bạn chia sẻ hàng ngày hãy hãy kể lại câu chuyện thành công của bản thân bạn khi mà sử dụng sản phẩm, kể lại câu chuyện thành công của bạn khi mà kinh doanh sản phẩm này. Đó, bạn hãy lồng ghép các câu chuyện như vậy. Tuyệt chiêu thứ hai đó là bán hàng bằng kết quả. Đó là mình hãy sâu ra các kết quả những cái sự thành công của mình, những cái thành công của đại lý của mình, những thành công của những người à, khách hàng của mình và làm cho khách hàng tiềm năng họ rất tin tưởng khi họ nhìn thấy những kết quả như vậy. Và tuyệt chiêu thứ ba đó là tuyệt chiêu bán hàng bằng nhân vật thu hút thì bạn hãy trở thành nhân vật thu hút hoặc là hãy xây cho hệ thống của bạn một nhân vật thu hút thì chắc chắn hệ thống của bạn sẽ bán hàng điên cuồng, bán hàng bung nổ và các bạn sẽ cảm thấy công việc bán hàng nó rất là nhẹ nhàng và bạn sẽ trở nên thành công, giàu có và nổi tiếng khi mà bạn sở hữu ba cái tuyệt chiêu bán hàng vô cùng đỉnh cao này. Và xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh YouTube của Hải hoặc là nếu bạn thấy video này quá hay thì hãy có thể cho Hải một xe được không ạ? Cảm ơn bạn. Xin chào.